chào anh em đấy thì uh, vừa rồi tôi cũng đi uh, thăm thăm dò và tìm hiểu những cái sân chơi của anh em đấy, khi anh em đi lắc tài xỉu thì anh em sử dụng những cái bộ hột tài xỉu thì nó rất là đơn giản đấy, nó rất là đơn giản và cách đi của nó và cái tỷ lệ của nó ra bạo và cái tỷ lệ của nó ừ, anh em giữ được tài giữ được xỉu thì nó vẫn còn rất là ít đấy thì anh em cũng đã biết rồi anh em đi lắc cái thì là anh em cần phải sử dụng những cái bộ hột tài xỉu mà thứ nhất là nó phải đi đều đấy, để anh em có thể đua 5 năm và thứ hai là cái bộ hột đấy nó phải có tỷ lệ ra bão đấy, rất là rất là hiệu quả và rất là rất là lợi cho anh em khi mà anh em đi lắc cái nhá đấy, như khi chén bão lên thì là anh em sẽ ăn được một mặt đấy, mà không phải mất cái gì cả đấy, chén riêng chén bão của những cái bộ hột tài xỉu mà anh em làm tay cái thì là nó cực kỳ nó là quan trọng Đấy. và thứ ba nữa là anh em có thể là giữ tài giữ xỉu được tôi cũng đến à, khá là nhiều những cái sòng sới rồi Đấy thì anh em đa số anh em là anh em sử dụng những cái bộ hột rất là đơn giản đấy thì à, cũng à, chia sẻ luôn với anh em là anh em cũng nên bỏ ra một bỏ ra một số tiền nhỏ thôi đấy, anh em sở hữu cho mình một cái bộ hột tài xỉu mà nó ưng ý Ờ, cái tỷ lệ của nó ra nó giúp cho anh em đi ờ, lắc cái thì nó đạt hiệu quả cao hơn đấy chứ anh em ờ, sử dụng những cái bộ hột như vậy thì nó sẽ rất là khó những có những cái cơ hội chỉ chiến thắng nhá thì ngày hôm nay tôi làm cái video này giới thiệu cho anh em cái bộ hột tài xỉu mà nó là cái hàng độc quyền ở bên cơ sở tôi Đấy. hàng độc quyền bên cơ sở tôi thì anh em nào mà đã chơi cái bộ hột này rồi đã lắc cái bộ hột tài xỉu này rồi thì là anh em cũng đã biết được cái hiệu quả của nó Đấy, và rất là nhiều anh em cũng đã sử dụng cái bộ hột này và đi lắc những cái đấu trường rất là lớn thì anh em cũng đã đã giành chiến thắng Đấy. thì ờ, cái bộ hột ngày hôm nay tôi muốn giới thiệu cho anh em làm tay cái để, để cho anh em đi lắc tài xỉu nó có tỷ lệ chiến thắng lên tới 7 80 đó chính là cái bộ hột tài xỉu 2020 Đấy thì bộ hột tài xỉu 2020 này thứ nhất là nó hoàn toàn không tang thứ hai là anh em có thể là giữ tài giữ xỉu được theo ý muốn của anh em Đấy, anh em có thể giữ tài giữ xỉu được tầm 80 phần trăm và cái tỷ lệ ra bảo của nó thì khi mà anh em lắc đều thì cái tỷ lệ ra bảo của nó cực kỳ cao luôn Đấy, cực kỳ cao luôn cho anh em và cái cuối cùng đó chính là cái bộ hột này nó khi mà anh em lắc đua thì là nó đều nó rất là đều Đấy, nó chén tài chén xỉu cho anh em chén tài chén xỉu cho anh em mà khi lên tài nó chỉ lên tài khoảng tầm 10 11 à 11 12 đấy 11 12 thì nó né được 13 14 và 78 cũng rất là cao đấy. thì à, né 12 10 à, né 13 14 né 78 đấy thì là như thế nào thì anh em cũng anh em làm cái thì anh em cũng đã biết rồi đấy, vì sao phải né hai con đó bốn con đó nhá đấy thì ờ, giờ tôi vào tôi sẽ test cho anh em cái bộ hột tài xỉu này đấy để cho anh em thấy được là cái hiệu quả của nó đấy hiệu quả của nó và cái cách đi của nó nó có phù hợp với sân chơi của anh em hay không đấy, và anh em có thể sử dụng cái bộ hột này anh em đi lắc ở bất kỳ những cái đấu trường nào nhé đấy, thì bây giờ tôi vào tôi sẽ test cho anh em thứ nhất là cái bộ hột này khi mà anh em lắc thường thôi đấy, lắc bình thường thì là lắc đua đấy Đấy, khi mà anh em lắc đua ấy, thì là cái tỷ lệ của nó ra ra chén tài chén xỉu chén tài chén xỉu cho anh em rất là đều khá là đều cho anh em nhé tầm 90 phần trăm đều Đấy, đang tài này Đấy, anh em lắc bình thường này thôi thì là cái tỷ lệ nó xuống xỉu Đó, xuống xỉu lên tài Đó, 445 xuống xỉu Đấy, lên tài Đó xuống xỉu này đấy lên tài đó rất là đều đúng không anh em đấy là cái cách mà anh em đua thôi còn cái cách lắc mà anh em có thể giữ tài giữ xỉu đấy thì à, tôi cũng sẽ chia sẻ luôn cho anh em đấy bây giờ đang tài đúng không tôi sẽ giữ tài luôn cho anh em này ba năm sáu này tiếp tục vẫn giữ tài cho anh em này một năm sáu này ba bốn năm này ba năm sáu này đấy đúng không anh em thì bây giờ tôi giữ như vậy là cũng khá ờ, khá khá à, giữ như vậy là cũng đã ờ, cảm thấy ok rồi đấy thì bây giờ tôi không thích tài nữa bây giờ tôi chuyển xuống xỉu đấy anh em có thể lên tài xuống xỉu rất là đơn giản đó ba ba hai đấy thì xuống tài lên xỉu à, xuống ờ, xuống xỉu lên tài hay là anh em giữ hột đấy, thì là nó đi theo ý muốn của anh em đấy thì khi mà anh em sử dụng cái à, khi mà anh em mua cái bộ hột tài xỉu này hoặc là anh em đặt hàng anh em mua bộ hột tài xỉu này thì tôi sẽ chia sẻ cho anh em cái cách lắc làm sao anh em có thể là lên tài xuống xỉu theo ý muốn được và lắc cái bộ hột này anh em giữ tài giữ xỉu nó đạt cái hiệu quả cao nhất cho anh em nhé đó thì ờ, đây là chính là cái bộ hột tài xỉu 2020 bộ hột hoàn toàn không tang Đấy. bộ hột mà giúp cho anh em đi làm tay cái ờ, anh em đấu ở bất kỳ những cái đấu trường nào hay là bất kỳ những cái sân chơi nào thì anh em đều có cái tỷ lệ và đều có những cái phần trăm thắng dành cho anh em đấy thì anh em nào mà muốn ờ, được sở hữu cái bộ hột tài xỉu này cùng với cách lắc của nó thì à, anh em cứ liên hệ với tôi qua số điện thoại trên màn hình Đấy, thì à, bên tôi còn cung cấp rất là nhiều những cái bộ hột tài xỉu mà nó mà làm mà nó giúp cho anh em làm tay cái anh em giành chiến thắng thì à, anh em cứ đến cơ sở Đấy, tôi có rất là nhiều bộ hột để cho anh em lựa chọn nó phù hợp với sân trường của anh em nhé video này tôi làm đến đây hết chào tạm biệt tất cả anh em